em có nghe ngạc muốn suy tư trong màn đêm và em em có nghe lời yêu kia gió lay vội em vượt qua con phố chắc có đến nơi bình yên chẳng cần cơn mơ chiếu lấp ánh nơi thần tiên xuân trong tim rộn vang em em có nghe đôi mình có nhau dưới cung trăng đêm đêm cùng nhau ước ao dẫu có khi ta sâu vì không thấy nhau vẫn yêu nhau đông đầy trong mình kiếp sau dưới cung trời hoa mộng đôi mình có nhau dưới cung trăng đêm đêm cùng nhau ước ao dẫu có khi ta sâu vì không thấy nhau vẫn yêu nhau